Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại ý kiến trong phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Phải vừa chuông thiên ơi bèn hạ thiên hạ ôn phiêm nên quyết

cho cô à ơi chiến hình hạ phụ phải hỏi nhân ô man chia bản nào quân nô xin thanh bánh ngà ơi hiểu màu dài hạ hò vui hà a ơ chỗ a ơ ui bùi khâu tông nhắn choáng à ơi rồi buông à, à, à, khâu à, à, chạy tráng quân nô xin về quê à,

buồn nhé bánh ngà ơi quay màu dài hạ đại công à quá ơi trời lỡ chào tuần dám giết

trời nhún chiếu à ơi bạn à thui liều chia to à dân dù à ơi rồi mai đang à thành ừ, tháng bản ngài 一道啊。 các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại ý kiến trong phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.